ngay cái vị trí mà cách với đường Mỹ Phước Tân Vạn là chỉ tầm khoảng là 2 km thôi nha cả nhà khoảng 2 km thôi và theo mình thì à, vị trí này là một trong những cái vị trí chiến lược mà rất là nhiều nhà đầu tư tìm mua à, cho nên là à, hiện tại khu vực này rất là khan hiếm hàng rất là khan hiếm nha và hiện tại mình chỉ còn một lô duy nhất tại vị trí này thôi một lô duy nhất nha và đây chính là cái à, lô mà mình muốn review cho cả nhà là lô này nha cả nhà lô này là lô LK4 ô số 19 nha cả nhà và đây LK4 ô số 19 và vị trí của lô đất là nó chỉ như thế này nó nằm tại vị trí này đây là cái à, cái mặt đường xanh ạ à. đi qua bên này ngay chỗ cái đầu xe này của mình này ngay và từ xe này của mình là ngang năm sau là 12 nha cả nhà sau 12 thì đây ra đây thì chúng ta sẽ đi ra ngoài này à, chúng ta sẽ thấy được cái lô đất của mình ạ à. và điều đặc biệt thì ở tại vị trí dự án này thì chúng ta sẽ thấy được là đầu tiên là có đường 13m thì uh, vỉa hè mỗi bên 3m lồng đường 7m thì còn lại là 13m nha cả nhà và cây xanh vỉa hè cũng đã được trồng à, có hệ thống đèn đèn đường và điện âm nước máy bên cạnh đó thì chúng ta có cái lối thoát hiểm là 2 mét ạ chúng ta có lối thoát hiểm 2 mét như cái nhà thấy đây ở đây là lối thoát hiểm 2 mét nha cả nhà và điều đặc biệt thì à, ở đây là cấp vang người ta cũng à, à, cái trụ này như cái nhà thấy cái trụ này à, trụ này thì cái này là hố cấp vang và ở đây à, được thiết kế theo kiểu à, gọi là thấp mỹ và hiện đại thì hố ga người ta cũng đặt ở phía sau luôn hố ga người ta cũng đặt theo phía sau và cái chỗ mà lối đi chung đây nha cả nhà chứ không có đặt ở phía trước phía trước chỉ là cái ờ, hố nước mưa thôi và như cái nhà thái đây như mình nói là ở đây là cây xanh này với hè đèn đường đây đèn đường đó cũng đã được hình thành rồi đó cả nhà cũng đã có rồi thì như vậy thì ờ, đối với vị trí lô đất này thì rất là đẹp à, ờ, và tiện ích á, thì tính từ vị trí này chúng ta đi đến những cái tiện ích mà à, gọi là thiết yếu trong cuộc sống của mình ví dụ như là chợ à, bệnh viện, ngân hàng và siêu thị rất là gần. Trong vòng bán kính tầm khoảng là 5 km trở lại thì có đầy đủ nha cả nhà. Ví dụ như chợ thì chúng ta có là chợ Bến Cát. Từ vị trí này chúng ta ra chợ Bến Cát thì tầm khoảng là 5 km. À, chợ Mỹ Phước 2 từ vị trí này chúng ta ra chợ Mỹ Phước 2 ở, ở mé bên này của chúng ta này đây mé xéo xéo này thì chỉ tầm khoảng là 3 km còn nếu chúng ta ra chợ Chánh Lương thì cũng tầm khoảng là 3 km thôi nha cả nhà nên như vậy thì hiện tại chúng ta có rất là nhiều cái à, vị trí để chúng ta à, di chuyển thì à, từ từ từ vị trí đất này chúng ta di chuyển à, đi rất là gần đến những tiện ích đó ngoài ra thì còn có là điện máy thiên Hòa rồi à, ngân hàng Vietcombank ngân hàng Agribank à, BIDV rất là gần với rất là gần với vị trí lô đất này của chúng ta và thì bây giờ cái nhà hãy theo chân mình đỡ mà đi à, ra bên ngoài chúng ta sẽ biết được từ vị trí lô đất kết nối giao thông đến những cái tiện ích đó sẽ như thế nào rồi các nhà hãy theo trong mình ạ à.